Om Namastaya, chào bạn, tôi là Yogi Nguyễn Hiếu, hiện đang giảng dạy yoga, thiền trị liệu và làm đẹp. Bạn thân mến, với cuộc sống hiện đại với muôn vàn những lo toan, những bận rộn từ công việc xã hội và từ gia đình, đôi khi là sự ảnh hưởng từ không khí, nguồn nước, nguồn thức ăn đã gây ra cho chúng ta luôn luôn bị mệt mỏi, căng thẳng và suy giảm sức khỏe đặc biệt là cái sự suy yếu về sinh lý con người và điều đó đã gây ảnh hưởng rất nhiều tới công việc và tới hạnh phúc gia đình yoga giờ đây đã được lựa chọn không chỉ ở tại Việt Nam mà còn trên toàn thế giới giống như là một liệu pháp để giúp cho cơ thể của chúng ta phục hồi lại được nguồn sinh lực dồi dào và sự thư thái cho tinh thần. Trong chương trình Yoga 36 tư thế tăng sinh lý đã được nghiên cứu, chọn lọc và chứng minh rằng sẽ có hiệu quả ngay từ buổi đầu tiên khi bạn luyện tập để khắc phục cái tình trạng sức khỏe, khôi phục lại cái nguồn sinh lực dồi dào của bạn. Nguyễn Hiếu mong rằng trong những bài tập này sẽ phần nào giúp bạn cải thiện được tình trạng sức khỏe sinh lý khỏe mạnh và hạnh phúc viên mãn. Xin chào và hẹn gặp lại. Om Namaste.